Xin chào anh chị em Ở ờ, hôm nay nếu các bạn à, quan sát thị trường thì chúng ta thấy rằng là thị trường hôm nay là biến động khá là mạnh buổi sáng thì có lẽ chúng ta thấy là tăng đến 20 điểm sau đó về cuối chiều thì có xuống giảm và đặc biệt là sau khi kết thúc buổi chiều thì có đôi chút hồi đấy chúng ta gọi là những biến động mạnh rung lắc mạnh vậy khi thị trường biến động lại mạnh rung lắc mạnh thì chúng ta nhìn về thị trường như thế nào thì hiện tại cũng có khoảng độ 10 phút 15 phút để giao lưu với anh chị em và các bạn buổi sáng nay thì có nhiều bạn có hỏi Dũng là có bùng nổ theo đà hay không bùng nổ theo đà thì à, giải ngân được vốn bao nhiêu thế thì về cơ bản chúng ta thấy là bùng nổ theo đà thì nó cần phải một là tạo điều kiện ít nhất là hai phần trăm trở lên thứ hai là khối lượng phải tăng mạnh thứ ba là phải có dòng dẫn dắt thế thì bây giờ bùng nổ theo đà mà không có dòng dẫn dắt không có cổ phiếu tăng mạnh không có cổ nhóm cổ phiếu dẫn đầu không có gì ạ à, khối lượng gia tăng không có gì ạ à, giá gia tăng thì chúng ta cứ thấy cổ phiếu thị trường tăng là chúng ta cứ đua vào chúng ta mua vào thì việc mà chúng thua lỗ nếu chúng ta không hiểu cái bản chất thực sự của bùng nổ theo đà là gì thì việc thu lỗ nó đương nhiên phải xảy ra thế thì bây giờ câu chuyện ở đây nếu bạn nào hiểu rõ thì chúng ta sẽ thấy rằng là uh, việc đầu tư chứng khoán thực sự nó gì ạ nó rất là hấp dẫn với nhà đầu tư chúng ta à, các bạn có thể kiếm được ờ, lợi nhuận nhiều hơn có thể 20 30 phần trăm lợi nhuận thậm chí là hàng trăm phần trăm lợi nhuận nếu mà thị trường bắt đầu nó vào chu kỳ tăng ở chu kỳ tăng thì các bạn có thể kiếm được lợi nhuận hàng trăm phần trăm hai trăm phần trăm thậm chí là năm trăm phần trăm rất là dễ nhưng nếu mà các bạn đầu tư mà các bạn cứ bắt đáy mà không biết đáy ở đâu các bạn mua vào thì không những không kiếm được 100 200 phần trăm mà thậm chí là âm ngược lại hai ba trăm phần trăm chứ không phải là tức là âm âm tức là âm rất là nặng thế thì đấy là cái lý do chúng ta gì ạ đã đầu tư chứng khoán là chúng ta cần phải hiểu rõ được tư duy đúng chiến lược đúng và gì ạ hành động đúng Tuy trước khi mà chúng ta chúng có ờ, hôm nay chắc là cũng không nói quá nhiều thị trường để chúng ta giao lưu thôi tại vì ờ, tí nữa cũng đang có cái buổi hỗ trợ à, nhiều bạn à, ở đây chúng ta thấy là nếu bạn nào để ý thì trong uh, thời gian vừa qua thì trên các phương tiện thông tin đại chúng thì chúng ta cũng thấy là có những cái thông tin tích cực tiêu cực diễn ra ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy rằng là đây là những thông tin của thị trường uh, có những thông tin có lẽ là không biết là gọi là tích cực hay tiêu cực ở đây nhưng giả sử như chúng ta đấy là nếu nhìn về các quỹ nhá các quỹ như của FSI chẳng thế thì cái hiệu suất trong 9 tháng vừa qua thì đa phần chúng ta đang thấy bị lỗ này ông nào ít nhất thì lỗ 8 phần trăm đấy còn câu ông nào mà như SSI đây hiện tại họ lỗ là 15 phần trăm tức khi họ lỗ 15 phần trăm thì họ phải lãi 20 phần trăm với hòa vốn còn ông này thì ông lỗ nhiều hơn à, thực tế thì ông SSI này cái quỹ của SSI này ông đã đã có tiền mặt rồi nhá ông bán ra ông mua tiền à, ông bán ra ông gửi tiết kiệm rất nhiều rồi đấy anh chúng ta có thể nhìn đấy ạ 9 tháng đây là những cái quỹ chúng ta có thể nhìn đấy hiệu suất thì với việc mà cái hiệu suất như này mà chúng ta đầu tư chúng ta mong muốn lợi nhuận thì rõ ràng các quỹ này họ lỗ nặng như này thì đây chúng ta nhìn này đấy cũng là gì là như quỹ lớn ở thuận âm rất là nặng đây 39 phần trăm bây giờ 40 phần trăm phải lãi 6 phần trăm hòa vốn đây quỹ này thì lỗ đến 31 phần trăm thì ở đây anh chị em hiểu đơn giản là cái hiệu suất họ đầu tư lúc này à, hỏi tại sao các quỹ họ không ờ, bán ra cổ phiếu bởi vì nếu họ bán ra cổ phiếu thì cái nhà người ta mua cái cái cái, cái gì ạ mua cái cái cái tính mua cái cái chúng ta gọi là nó, uh, nó phát nó phát hành những cái chúng ta là quỹ này nó cũng sẽ có phát hành uh, chúng ta là những cái tín chỉ đó để chúng ta mua vào và nếu mà lúc này nhà đầu tư sẽ rút ra thì các các quản lý quỹ họ sẽ gì ạ không huy động được vốn nữa nên chính vậy thì họ sẽ tiếp tục đầu tư kể cả âm nhà đầu tư mất chứ có phải họ mất đâu nên đây thì chúng ta phải hiểu đơn giản là tại sao quỹ nên nếu họ mất thì có sẽ những quỹ nó mất uy tín có nhiều quỹ nó mất uy tín nên có thể là không huy động được nữa nên việc mà bạn đầu tư chứng khoán thì chúng ta biết rằng là uh, chứng chỉ quỹ đúng không ạ chứng chỉ quỹ thì đây là uh, những cái quỹ chỉ, chỉ quỹ họ phát hành ra chúng ta bị âm như thế này thì rõ ràng tài sản chúng ta cũng rất mạnh Ờ, chúng ta sẽ uh, có thể thấy rằng là uh, thông tin thì rất là nhiều trên thị trường nhưng bây giờ có một số cái thông tin mà chúng ta cần phải để ý trong thời gian tới ở đây có một cái thông tin các bạn nhìn thấy là lãi suất ngân hàng tiền gửi đã tăng lên 9,5% một năm đây chúng ta gọi là lãi suất trong 36 tháng tức là người ta mình chúng ta nhìn thấy 36 tháng là đã lên con số này rồi thế thì bây giờ chúng ta thấy là nếu nhìn chính sách của ngân hàng nhà nước trong thời gian tới thì chúng ta cần phải nhìn mở rộng ra mở rộng ra một chút ạ cái phần này có lẽ là trong uh, ờ, ngày mai ngày kia Dũng sẽ nói về cái cái vấn đề kinh tế vĩ mô của chúng ta ở trong cái trạng thái này cái điều đầu tiên các bạn nhớ này này nhớ này tức là viện hiện tại thì uh, vừa qua theo anh chị em là ngân hàng nhà nước mới hôm vừa rồi á ngân hàng nhà nước đang bơm hay là hút tiền vào theo các bạn ạ ngân hàng nhà nước đang bơm tiền ra đang hút hay hút tiền vào đấy câu chuyện chúng ta có thể để ý một chút ạ tức là bây giờ chúng ta đang thấy là thời gian vừa qua thì khi mà chính sách của kinh tế kinh tế vĩ mô của nhà nước đang gặp một số cái vấn đề vấn đề đầu tiên là chúng ta thấy là thiếu sự thanh khoản thiếu thanh khoản đang có sự thiếu thanh khoản khá là nghiêm trọng đấy đang thiếu thanh khoản khá là nghiêm trọng thế thì ờ, cái điều thứ hai là chúng ta thấy là cái cán cân gì à, xuất nhập khẩu xuất nhập khẩu chúng ta đang, gì à, gặp vấn đề tức xuất nhập khẩu bây giờ những cái tháng gần đây là chúng ta thấy là gì ạ đang gặp vấn đề vậy bây giờ chúng ta đang nếu trong trường hợp mà chúng ta nhìn cái biên độ của cái biên độ nhá cái biên độ tỷ giá anh chị em nhớ này chúng ta phải nhìn nhìn và thấy luôn ạ nhìn thấy nhìn thấy diễn biến thực tế trên thị trường chứ không phải chúng ta nghĩ nhá thì có phải vừa rồi là cái đồng gì ạ cái ngân hàng nhà nước đang mong muốn đang có kế hoạch là gì ạ cho cái biên độ nới rộng cái biên độ tức là chúng ta gọi là có thể tiếp tục phá giá đồng với này tiếp tục phá giá đồng Việt Nam xin lỗi ạ tiếp tục phá giá đồng Việt Nam tại sao chúng ta biết điều này ạ theo các bạn tại sao chúng ta lại tiếp tục ngân hàng nhà nước có ý định là tiếp tục phá giá đồng Việt Nam nào cái cái động thái nào để chúng ta biết là ngân hàng nhà nước tiếp tục có dấu hiệu là tiếp tục phá giá đồng Việt Nam nào chúng ta có thể đưa ra và cái điều thứ hai là chúng ta biết là cái việc mà chính sách của vĩ mô của gì ạ của nhà nước trong thời gian tới thì cái việc mà chúng ta đầu tư chúng ta có thể thấy rằng là nó sẽ có những cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý một là các bạn nhìn thấy là, là gì ạ đang nâng từ ba phần trăm lên năm phần trăm tức là chúng ta đang mở rộng cái cái gì ạ cái phá giá đồng Việt Nam tiếp tục tăng thời gian tới khi mà mở rộng phá giá này thì rõ ràng là chúng ta đang có dấu hiệu là gì ạ theo các bạn là chúng ta dấu hiệu là gì nếu mà phá giá này nhưng chúng ta lại thấy có nới rộng tín dụng không chúng ta thấy nới rộng tín dụng không chúng ta tiếp tục nới rộng tín dụng và đặc biệt là chúng ta đang gì ạ thực tế theo bạn là bơm hay hút ạ bạn nào nếu bơm thì comment số 1 bạn nào hút comment số 2 bắt đầu mới hôm vừa rồi á mới hôm vừa rồi nhá thì chúng ta nhìn thấy điều gì chúng ta biết rằng là gì ạ à, phương pháp đầu tư nhanh có lãi thì ờ, nó chỉ dành cho nhà đầu tư dài hạn thôi bạn nhá đấy bạn à, Phương Linh này đầu tư nhanh mà có lãi thì chuyện dành cho nhà đầu tư dài hạn 5 năm 10 năm sau đó thì cổ phiếu biến mất trên thị trường các bạn nhá đấy đây đấy là câu chuyện à, của các bạn Phương Linh này bạn này thì bạn rất hỏi những câu hỏi rất là hay thú vị thì vừa rồi cái lãi suất liên ngân hàng á liên ngân hàng là chúng ta thấy là nó đang có xuống giảm đáng kể mà lãi suất liên ngân hàng đang giảm đáng kể thì chúng ta đang thấy là ngân hàng nhà nước đang bơm bơm tiền ra và bơm tiền ra thì nó có lợi cho nền kinh tế không nó có lợi cho cái đầu tư chứng khoán lợi cho những cái mặt hàng như bất xuất à, nó lợi cho cho cổ phiếu như là cổ phiếu uh, chứng khoán cổ phiếu ngân hàng không ạ đúng không à, nó sẽ có lợi cho cổ phiếu chứng khoán cổ phiếu ngân hàng nên các bạn lưu ý nha hiện tại thì chúng ta đang thấy rằng là bắt đầu nó có việc bơm tiền ra còn bơm tiền ra như nào thì chúng ta chưa biết đâu nhá cái này thì à, để trong một à, buổi nữa hai buổi nữa thì chúng ta sẽ có cái cái phân tích chi tiết vào cái này nhưng tạm thời chúng ta nhìn thấy là ngân hàng nhà nước bơm tiền ra và thực tế bơm tiền ra thì nó sẽ giảm nó làm cho cái thanh khoản trên hệ thống ngân hàng bắt đầu có xu hướng là dịu dần và đây cũng là gì ạ thế thì ở đây chúng ta thấy là việc mà nhà nước có đang có một cái xu hướng đó là gì phá giá đồng Việt Nam và tiếp tục bơm tiền ra thì đây là chúng ta lấy mục, mục đích ở đây là gì tiếp tục hạ giá đồng Việt Nam để hỗ trợ xuất khẩu bởi vì bây giờ nếu dòng tiền bây giờ thoát ra tức là nếu mà người ta đã rút ra Việt Nam thì đã rút ra rồi dòng tiền ở Việt Nam bây giờ rút là rút ra rồi nên cái việc mà bây giờ tại hiện đại để ổn định kinh tế vĩ mô à, tránh cái sự mất thanh khoản trên thị trường thì họ có thể là bắt đầu chúng ta thấy là động thái bơm tiền ra còn bơm hút như nào ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán như nào thì chúng ta sẽ gì ạ phân tích kỹ ở trong chương trình sau ờ, ở đây Dũng chỉ có nói đơn giản ờ, trước khi mà chúng ta vì không có nhiều thời gian trước khi mà chúng ta kết thúc chương trình hôm nay bởi vì các bạn biết rằng là ở ờ, thị trường hôm qua hôm trước này chúng ta thấy là bắt đầu nó có một cái phiên cũng khối lượng lớn giá thì không tăng 10 và sau đó bị giảm và hôm nay chúng ta cũng thấy là một cái khối lượng tương tự như vậy nhưng thấp hơn vậy câu hỏi là cái khối lượng lớn như này và nó không tăng mạnh thì bây giờ khối lượng thấp hơn nó có tăng được không ạ các bạn hiểu không ạ tức là khối lượng thấp hơn đây khối lượng thấp hơn này và nó gì ạ nó sẽ không tăng được được bởi vì đây chúng ta thấy là cái thứ hai là đây là hai khoảng trống hai khoảng trống đây được gọi là khoảng trống thứ nhất và khoảng trống thứ hai và hai hôm này là gọi là hai khoảng trống thì điều gì diễn ra thì chúng ta thấy là thị trường đang rất là yếu thị trường yếu thì cái việc mà để kéo lên những cái phiên mà tăng mạnh như này thì rõ ràng là nó không hấp dẫn được cái khả năng thất bại rất là cao nên các bạn lưu ý là nếu thị trường mà tăng mạnh theo kiểu đi lên như này thì khả năng thất bại rất cao và việc mà Dũng đang dự đoán là thị trường sẽ tạo ra một cái đáy thứ hai hoặc là nó test về phía phía này nhưng tóm lại là gì ạ thị trường nó cần phải một cái khoảng thời gian nghỉ ngơi hoặc là một là test lại đáy hai là gì ạ có thể test lại cái, cái đáy này hai là test lại cái đáy lớn này trước khi có thể xa hơn còn để tăng trực tiếp vào phiên này thì xác suất thành công rất là thấp nha xác suất thành công rất thấp nên chính vì vậy thì ở cái chương trình này Dũng có một số nhấn mạnh các bạn thị trường có thể tạo đáy trong một thời gian ngắn tới nhưng hiện tại thì chúng ta thấy là thị trường nó có những cái thông tin tích cực như là chúng ta thấy là việc mà bắt đầu có dấu hiệu là cái lãi suất liên ngân hàng bị điều chỉnh cái thứ hai là nếu thời điểm này khi mà các gì à, dòng tiền lớn được nhà đầu tư nước ngoài đã rút ra rồi thì thời điểm này cái chứng khoán chúng ta nó cũng đang ở vùng khá là thấp như này thì cái việc mà rút tiếp ra Dũng nghĩ rằng là cái khả năng tiếp tục bán được dòng tiền nước ngoài có thể rút tiếp tục rút ở Việt Nam chắc là dư địa không còn nhiều và nếu chúng ta nhìn vào cái à, biểu đồ của tỷ giá thì chúng ta thấy là tỷ giá cũng đang biến động ờ, khả năng thì ờ, lạm phát Mỹ nó cũng đạt đỉnh đâu đó đâu đó thì với những cái mà chúng ta nhìn thấy ở đây thì cái khả năng Dũng dự báo nhé, đây là dự đoán thôi khả năng đáy nó nằm nằm rất gần đây rồi nên các bạn nào lần đầu tiên theo dõi kênh của Dũng thì gì ạ hãy nhớ đăng ký kênh của Dũng để chúng ta sẽ tiếp tục phân tích đáy trong thời gian ngắn tới còn bây giờ các bạn ở bùng đổ theo đài thì hiện tại chưa nhá chưa có bùng nổ theo đà điều thứ hai là gì ạ để mua được chưa thì Dũng thấy là mua đợt này nếu mà nó tăng tiếp tục vào ngày mai thì cái rủi ro của nó rất là cao và điều thứ ba nữa là hãy đợi chờ xem những cổ phiếu dẫn dắt những cổ phiếu nào mạnh nhất thị trường để chúng ta mua vào lúc đấy nó an toàn hơn thay vì chúng ta cứ thích cổ phiếu chúng ta mua nó rủi ro chúng ta rất là cao thì ờ, đấy là những cái chia sẻ của Dũng trong cái ờ, đoạn ờ, video ngắn ngày hôm nay à, chúng ta có một cái kết luận như này các bạn có Dũng sẽ có một số kết luận như này để các bạn có thể nhìn <clears throat> thị trường có những cái tín hiệu đây là tín hiệu tích cực thôi còn à, tích cực hay không thì Dũng phải đặt bùng nổ ra thứ nhất là à, Trung Quốc bắt đầu mở cửa bao nhiêu bạn biết là Trung Quốc bắt đầu mở cửa comment số 1 ạ à? hiện tại Trung Quốc bắt đầu mở cửa nhé và khi Trung Quốc mở cửa thì cái việc mà cái ờ, nền kinh tế thế giới có thể nó sẽ được cung cấp một lượng hàng rất là lớn nên lạm phát có thể sẽ được thì ạ, giải quyết một phần nào với việc nguồn hàng lớn Trung Quốc có thể đẩy vào trên thế giới thì đây cũng là một trong những cái phần mà chúng ta cần phải lưu ý và khi Trung Quốc mở cửa thì có thể là bắt đầu gì ạ nền kinh tế Trung Quốc cũng sẽ có những cái động kích thích kinh tế khá là lớn bản thân Trung Quốc kích thích kinh tế khá lớn nên ngành thép trong thời gian tới có thể cũng sẽ là những ngành mà chúng ta có thể thấy là nó nó cần quan tâm chứ còn lên lúc nào thì chúng ta chưa biết nhé cái điều thứ hai là khi mà khi Trung Quốc mở cửa tại sao Trung Quốc mở cửa mới chúng ta lại tiếp tục gì ạ Đấy, mở cửa thì không biết là thế thì tiếp theo là gì ạ tiếp theo là việc mà chính sách tiền tệ chúng ta bắt đầu nó có những cái động thái đó là tăng tiếp tục cho phá giá đồng Việt Nam tiếp tục cho phá, phá giá để nó tránh được uh, bây giờ các doanh nghiệp xuất nhập khẩu chúng ta cạnh tranh rất là thấp khi mà Philippines khi là uh, Thái Lan hoặc là Indonesia họ phá giá hơn chúng ta rất nhiều nên cái việc chúng ta tiếp tục mở biên độ lớn hơn như 5 phần trăm ờ, trong thời gian tới thì đây cũng là một cái điều mà tốt tích cực cho thị trường thôi và tiếp theo là chúng ta thấy là cái việc mà lãi suất liên ngân hàng nhé lãi suất liên ngân hàng trong thời gian vừa qua là chúng ta được bơm một số tiền rất lớn và nó làm cho chúng ta thanh khoản trên thị trường bắt đầu có xu giảm và đây cũng là một thông tin tích cực với thị trường trong thời gian tới nhưng trước khi để thị trường bắt đầu tích cực trong thời gian tới thì bắt buộc nó phải có bùng nổ kéo dài còn với những thị trường như này thì chúng ta cũng thấy là chúng ta cũng không nên mua mà nó chưa có cái bùng nổ kéo và chúng ta đợi xem test lại xem là tình hình như nào thì hãy đón xem kênh youtube của Quang Dũng để Dũng sẽ giúp cho bạn cách làm sao để chúng ta biết rằng là khi nào cái đánh ngắn hạn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 chứ không phải là cái việc mà chúng ta cứ nhìn thấy nó có gáp có mọi thứ chúng ta mua vào thì dẫn đến chúng ta bị thua lỗ và rất nhiều bạn cũng đã nắm được cái điều này à, cái điều thứ hai là các bạn biết rằng là nếu đồng bùng nổ theo đà thì nó phải có nhóm ngành nào nó tăng chứ mình cũng không phải là mình cứ nghĩ ép nó tăng là tăng được hay không và đặc biệt nữa là với cái những cái nến như hôm nay thì chúng ta thấy là cái cái xác suất và điều chỉnh để test lại cái vùng này khá là cao nên các bạn thấy là chúng ta gì ạ không nên gì ạ phá vỡ kỷ luật còn những kỷ luật hiểu rõ như nào thì hãy tham gia à, tới đây bao nhiêu bạn mong muốn là tới đây là Dũng tiếp tục lại có, có khóa học hành trình đầu trở thành nhà đầu tư siêu hạ nếu bạn nào có quan tâm đến khóa học này comment số 10 ạ nếu bạn nào quan tâm đến tiếp tục tại vì cái buổi hành trình à, trở thành đầu tư siêu hạng thì đã kết thúc rồi và Dũng tiếp tục uh, làm lại cái cái khóa học này để miễn phí cho anh chị em tức là anh chị em có thể tham gia để nắm rõ được tư duy và sau đó thì anh chị em nó sẽ có những cái khóa học nâng cao để anh chị em nào tham gia thì ok còn không tham gia thì cũng không không sao cả quan trọng là các bạn hiểu rõ về tư duy đúng chiến lược đúng và hiểu rõ khi là chúng ta đầu tư à, mục đích ở đây là cho chúng ta nắm rõ được cái chiến lược à, tư duy đúng trong đầu tư thì rất nhiều bạn cũng mong muốn là tiếp tục cái khóa học đó thì trong thời gian tới thì Dũng mong muốn là cái khóa học này sẽ được phổ cập ở Việt Nam phổ cập hết ở Việt Nam Đấy, các chương trình này được phổ cập hết ở Việt Nam bởi vì chúng biết rằng là à, nhà đầu tư chúng ta gần như là thiếu kiến thức nền tảng rất là căn bản nên việc mà thị trường điều chỉnh cái lãi đến đến ờ, ờ, mới trăm phần trăm rồi vẫn bị mất hết nên những kiến thức này Dũng sẽ gì ạ phổ cập hết ở thị trường Việt Nam trong thời gian tới thì mong rằng được sự đồng hành của các bạn để giúp cho cái cộng đồng nhà đầu tư chứng khoán Việt Nam tốt hơn giúp cho những gia đình hạnh phúc hơn giúp cho những người chúng ta có thể tự do tài chính đặc biệt là giúp chúng ta có cái tâm bình an hơn à, xin cảm ơn các bạn và nhớ đăng ký kênh của Dũng để lần sau Dũng phát bạn sẽ là người sớm nhất nhận được video tiếp theo cảm ơn các bạn